Ừ. Mến chào các anh chị, à, các nhà đầu tư quay lại, quay trở lại với kênh à, Tuấn Tú TTF, Tuấn Tú TTF, à, Tuấn Tú à, Finance, mình viết tắt thành à, à, TTF các anh chị, chứ không phải là gỗ trưởng thành đâu các anh chị nha. <laughs> Rồi, à, trước khi vào đầu video thì mong các chị xem kênh của mình nếu thấy video của mình đưa lên hữu ích thì mong các chị bấm subscribe à, bấm vào nút subscribe kênh giúp mình nha rồi cảm ơn các anh chị thì à, chúng ta sẽ đi vào thị trường hôm nay luôn nha thị trường hôm, hôm nay á, thì à, như sáng nay mình có view thị trường á thì mình có nhận định rằng thị trường hôm nay nó sẽ đi lên lấp gáp lấp gáp có một ờ, một một tám mươi này và nó sẽ luân phiên một số nhóm ngành như chứng khoán ngân hàng và điện thì hôm nay thì đầu tiên á, là mình thấy là dòng ngắn hàng nó kéo thì các anh chị thấy dòng ngắn hàng nó kéo đúng không ạ thì à, đúng như mình nhận định thì à, và dòng điện và dòng chứng khoán này, thì mình có thể sẽ ngày mai hoặc ngày kia gì đó nó sẽ luân phiên vào thì và thứ hai nữa đây này à, à, hôm qua các anh chị này mình là mình đã nói với các chị là hạn chế mua đuôi các cái cổ phiếu bất động sản à, đúng không ạ thì hôm nay nếu mà anh chị nào để quan sát thị trường thì nó sẽ thấy rằng là dòng bất động sản đã có hiện tượng à, là nó thoát hàng dần dần đúng không à, để mình bật lại cái chart của VN Index cho anh chị xem ha thì à, mình tại bởi, bởi vì cái ngày hôm qua á, là mình thấy rằng là có một cái có một cái số lượng nó bắt đầu nó bán ra rồi nó chốt lệnh rồi đúng không ạ và các cái dòng tiền lớn nó bắt đầu nó rút ra khỏi dòng bất động sản này khi nào ăn cái nhịp sóng hồi như vậy đấy thì bản thân mình là mình cũng không có đánh đối với các cái nhóm cổ phiếu bất động sản này Đấy. đầu tiên là các chị thấy là nhóm bất động sản thì có gì nè à, CEO thì giảm 1.200 đồng này DIG đây DIG giảm 1.300 đồng Đấy. thì là à, nếu mà trong nhóm bất động sản là leader nó là hai con này một khi hai con này bắt đầu giảm thì anh chị nên thoát hàng dần là vừa thoát hàng dần là vừa đến khi mà đeo chị mà không thoát thì đến khi mà thoát các anh chị chạy không kịp à, đây. nó tạo ra một cái cây nến gần gần bằng cái cây nến ngày một tăng mạnh mẽ ngày hôm qua này thì ngày mai á, mình nghĩ rằng bất động sản nó tiếp tục rơi nó rơi thì cái cây cái ngày mai nó sẽ lấp cái gap nó sẽ lớn hơn cái cây ngày hôm nay từ kết nối nối từ phía này này nó đến nằm xuống đâu quanh quanh vùng này tầm tầm giá 40 đấy. hoặc là có thể là giá 39 đấy 39.5 kiểu kiểu như vậy đó và CEO thì nó cũng không phải ngoại lệ mình sẽ cho rằng nó mình mình, mình nghĩ là dòng tiền đó nó thoát dần dần rồi đây không chị thấy ạ cái mà cái này cái các anh chị thấy là cái von nó khá là lớn này CO e thì đợt này thì nó yếu hơn ờ, ông DG đấy nhịp hồi này nó yếu hơn DG à, đây anh chị thấy không ạ cái đoạn này CO e nó không có tăng bao nhiêu hết ạ, trong khi đó CG bất thoát à, ờ, DIG bất thoát lên hoàn toàn luôn và cái cây giảm của nó này nó khá là lớn lớn hơn trung bình nó lớn hơn đường trung bình uh, giá của uh, trung bình giá 20 phiên của uh, CEO Đây chúng ta sẽ coi uh, xem lại uh, cái cái đưa cái, cái von của ngày hôm nay của DG nhé Đây đúng không ạ? Cái von nó bán cái cái von cái lực bán hôm nay nó lớn hơn trung bình 20 phiên của uh, DG để các anh chị thấy không ạ? đây Thì đây mình cho đây là một cái điều rất là không không khả quan lắm đâu. Không khả quan đâu. Đấy sau một cái phiên bật trần mà cái phiên hôm nay nó giảm mạnh như vậy và những cái cây sau anh chị này dòng tiền nó vào ít dần ít dần ít dần và cái cây bán này nó là mạnh hơn đúng không đấy thì đối với mình nếu mà mình mình trading con này thì mình sẽ thoát mình đã thoát hôm qua rồi hôm qua rồi đúng không thì mình đã nói view mình mình đã view thị trường cho anh chị là thì dòng dòng bất động sản này nó không phải là nó nó, nó lên được lâu nó không phải nó lên được lâu này này đúng không nó không phải nó lên được lâu đâu cho nên là anh chị hạn chế mua đuổi này nhất là các cổ bất động sản này đúng không ạ và hiện tại ờ, ờ, các ngân hàng đã xin nới cái dòng tín dụng tuy nhiên ngân hàng nhà nước là chưa đồng ý những cái việc mà nới dòng tín dụng hay là cho các ngân hàng cho phép các ngân hàng thương mại cổ phần tăng lãi suất là cái điều là mình nghĩ là nhà ngân hàng nhà nước sẽ làm nhưng ngân hàng nhà nước ở Việt Nam mình rất là thường đi trễ hơn so các cái thị trường Mỹ hay là châu Âu đấy à, hiện tại Fed đã tăng lãi suất khá là nhiều rồi Fed đã tăng lãi suất lãi suất khá là nhiều Ờ, và liên tục hút dòng hút dòng các cái dòng tiền về đấy đây này Fed Fed uh, có tăng lãi suất tăng lãi suất này à, cái thông tin này mình để mình để đâu mình quên này nhưng mà ngân hàng nhà nước á, thì liên tục liên tục ờ, đến hiện nào đến hôm nay có thể là hút hút ròng đã hơn 1.800 ờ, tỷ đồng rồi hút ròng hơn 1.800 tỷ đồng rồi và sắp tới đây thì cái dòng tiền nó vẫn tiếp tục hút về đấy, để kiềm chế lạm phát dần và điều nắn dòng tiền vào ờ, nhóm nhóm nhóm các cái nhóm cổ phiếu sản xuất đúng không à, ở những cái năm 2020 21 ở 2020 ấy, thì ờ, các cái nước ừ, châu Âu đặc biệt là năm 2021 nè thì các cái nước Mỹ này Mỹ này châu Âu á thì họ đã giải họ đã giải ngân xong hệ thống đầu tư công của họ rồi đấy nhưng ở Việt Nam mình thì chưa thể giải ngân xong một phần lớn nguyên do nguyên nhân là do do cơ cấu hệ thống của mình nữa do các cái không phải là do nhà nhà nước mình nó thiếu vốn mà do các cái tầng các cái hạ tầng không phải là hạ tầng đường xá các bạn nha là tức là do các cái vị bên dưới nữa họ chưa dám giải ngân hoặc là có rất là nhiều cái vướng mắc trong cái việc uh, mà họ trong nhiều các vướng mắc để hợp đêm họ có thể mạnh dạn giải ngân đúng không ạ cũng có thể là một phần về năng lực của họ thì mình không dám nói tại vì mình cũng không tại vì tết, mỗi, ở mỗi tỉnh mỗi nó có một sự khác biệt khác nhau mình không có thể đánh đồng được Đấy. ở Việt Nam mình nó thường thường nó nó đi có một cái biên trệ nhất định so với thị trường thế giới đấy rồi à, về à, thị trường ngày mai à, đây là chỉ số VN Index nha đúng không ạ đây quay lại chỉ số chỉ số VN Index của, chúng ta này thì hôm nay á, mình có nói là thị trường nó thể quay lại lắp gáp đúng là đó lắp gáp này nhưng về cuối phiên á, thì à, cái lực bán ra tăng mạnh nó quay lại nó quay nó quay trở lại gần với cái gần như là cái trước khi tăng vậy gần như trước khi tăng vậy ạ đúng không ạ thì nó là lắp gáp rồi nhưng mà về cuối phiên nó lại đạp lại tức là tầm khoảng sau 2 giờ nó lại đạp xuống nó đạp xuống đấy các chị thấy không ạ đây này nó gần như nó lấp cáp quay quanh 1182 này đấy và nó bị đạp xuống vào tầm vào lúc à, 13 giờ 11 phút thị trường bắt đầu bị lao xuống đấy thì cái view ờ, thị trường của mình ấy, thì nó nó khá nó khá là chắc chắn đấy thì về thị trường ngày mai với được bán ngày mai mình nghĩ thị trường nó sẽ chỉnh chỉnh xuống loanh quanh đâu đó khoảng 116 khoảng 1160 khoảng loanh quanh khoảng mốc 1160 đấy thì cái nhóm nếu mà thị trường chỉnh này cái nhóm giữ giữ cái nhóm mà giữ được ờ, dòng tiền mình nghĩ là vẫn là nhóm ngân hàng thôi nhóm ngân hàng đấy còn nhóm ngân hàng là nhóm nào nhóm cổ phiếu nào thì các chị xem lại những video trước của mình nhá mình đã làm mình đã nói rất là kỹ rất là kỹ rồi mình đã nốt ra tất cả các, các cái cổ phiếu đó rồi để các chị xem lại ở các video trước à, và các cái nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng vậy mình cũng đã nốt ở những video trước rồi Đấy, các anh chị nếu chưa biết thì cứ xem lại <coughs> và ở thị trường hiện tại ấy, <coughs> ở thị trường hiện tại ấy, thì um, bản thân mình mình vẫn cho rằng là khả năng sẽ có hai kịch bản một thị trường nó sẽ đi sợ um, nếu là một người khác người ta sẽ view là ba ba kịch bản nhưng mình mình chỉ, mình thấy chỉ hiện tại chỉ có hai kịch bản thôi à, thị trường hiện tại nó giống của những năm 2018 đây là <coughs> Đấy các chị thấy không? Nó giảm này. Sau nó khả năng sau nó sẽ đi ngang. Nó sẽ đi ngang. Đi ngang sau một năm trời à, gần một năm trời thì nó mới chỉnh một phát nửa thì nó mới đi lên được đấy thị trường năm nay thì nó cũng nằm ở khúc này đúng không ạ nó giảm một cái này đó và nó đang đi ngang nó chưa mình đã đợi cho nó đi ngang này đấy khả năng cao nó sẽ tạo đáy quanh vùng này và đâu đi đi ngang đi ngang đi ngang đi ngang đây đi ngang sau đó nó chỉnh sâu xem một chút nữa xem đi lên thì thật ra thì thị trường ờ, cái thị trường chứng khoán mỗi năm nó có một sự phát phát triển mới và không hầu như không năm nào nó giống năm nào nhưng nhưng nó cũng có một cái sự tương quan tương đồng nhất định nào đó bởi vì là những cái người mà xuất xuất từng xuất hiện trên thị trường chứng khoán này cũng có thể là họ hiện tại họ đang ở đó và những nhà điều hành chờ thị trường chứng khoán này ở thị trường thị trường Việt Nam thì vẫn là những người đó, đó. Ờ, cho nên các cái các cái các hành động của họ nó sẽ tương tự như nhau đấy thì chúng ta có thể lấy ở những cái mốc trước đây để các bạn làm cái một cái mốc tham khảo tham khảo đúng không đấy nó vẫn nằm mình nghĩ nó vẫn nằm loanh quanh loanh quanh khúc này đây đây thì chờ cái thị trường nó nó đi lên ạ nó phải có những cái phiên bùng nổ đã đấy thì thì đối với thị trường á hiện tại nó chỉ có hai cái bạn một là nó xoay quay quanh quanh quanh quanh nó thể đi ngang đi ngang quanh khúc này hai nó sẽ cắm mặt xuống đấy thì thì à, đối với thị trường mà nó nó đi xuống thì chúng ta không nói nhưng đối với thị trường mà đi ngang thì mình nghĩ là chúng ta buộc phải thích ứng với thể đấy với cái loa với cái điều kiện thị trường mà thanh khoản nó thấp như hiện nay đấy thì thị, thị trường thanh khoản hiện nay ấy, thì nó vẫn loanh quanh loanh quanh đâu đó khoảng 10.500 tỷ đến 11.500 tỷ loanh quanh cũng đó các bạn nhìn cái vò volo của cái cái cột vò lòng các bạn thể thấy này nó rất là thấp nó chỉ loanh quanh loanh quanh đây thôi đây mình chỉ để để đầu quýt này đây đúng không ạ các chị thấy này từ ngày 23 tháng 6 đến nay thì thị trường loanh quanh loanh quanh ở đây khu này rất là ít và hiện tại á, là các cái quỹ ngoại à, nó đang họ đang có xu hướng rút cái dòng tiền khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam mình bởi vì cái cái hệ số đầu tư nó không còn nó không hiệu quả nữa Đấy, cái đầu tư nó không hiệu quả nữa thì họ đang rút dần dòng tiền để về ờ, một là người ta rút về về nước bản địa người ta đầu tư hai họ rút về thị trường Mỹ để họ đầu tư bởi vì thị trường Mỹ ấy, thì nó kể cả nó đa trend nữa nhưng mà nó không phải là nó nó nó nó xuống hết tất cả các cổ phiếu đây thì đường mỹ nó đa trend nó đa trend thật nhưng mà hầu ờ, chỉ có ba ba uh, chỉ có khoảng 60 phần trăm cổ phiếu nó giảm thôi còn lại 40 phần trăm thì cổ phiếu nó vẫn cứ tăng đều đều đều đều ạ đây đúng không ạ với lại thị trường Mỹ là một thị trường mình nghĩ nó cái biên an toàn nó lớn hơn thị trường Việt Nam mình rất là nhiều nó lớn hơn bởi vì cái quy mô thị trường họ họ họ lớn đấy thì cái hệ thống về thông tin nó minh bạch hơn rất là nhiều còn thị trường Việt Nam mình gọi thị trường gọi là nó mới nổi mới nó mới gọi là một chàng thanh niên mới lớn vậy đó nhưng mà nó còn có, có nhiều rất nhiều sự bỡ ngỡ chập chững đấy cho nên là họ đợt giai đoạn thị trường khó khăn này và nếu hiện tại đầu tư Việt Nam nó không bị quả này cái thứ hai là nếu mà rút về thì đối với với mức cái mà cái tỷ cái cái tỷ tỷ giá hối đoái á, ở hiện tại nó cao nó chênh cao như vậy thì tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện tại nó vừa là 23.000 23.500 đồng ăn một đô la đúng không ạ thì chỉ cần quy đổi nó ra về thì đô la thôi là họ cũng bị họ cũng bị lộ thêm một khoản rồi đúng không vì thì vậy bác sĩ họ không rút tiền về thị trường bây giờ đầu tư đấy thì mình nghĩ là với những áp lực đó thì sắp tới thì chính phủ Việt Nam buộc phải tăng lãi suất thôi buộc phải tăng lãi suất đối với nhỏ đối với ngân hàng đấy <coughs> về dài hạn nó là như vậy à, còn về các cổ phiếu mà có thể mua được những giai đoạn này á, thì à, mình nghĩ là những mà ai ở trong room cộng đồng của mình ở room cộng đồng hoặc là những room à, khách hàng à, VIP á, thì luôn luôn nhận được cái những cổ, à, những cái lời khuyến nghị về các cổ phiếu mà sớm nhất sớm nhất đúng không ạ và ở những cái giá tốt nhất để các anh chị mua và hiện tại cũng không phải là không có những cổ phiếu mà để các anh chị mà nắm giữ trong vòng một tháng hoặc là hai tháng sẽ có có có những cổ phiếu đó để các anh chị uh, mua mà yên tâm về thì giá nó không thể giảm được nữa và tiềm năng ta, trong giai đoạn sắp tới là nó tăng nó sẽ đang tăng rất là mạnh nó tăng nó sẽ tăng rất là mạnh và hiện tại mình biết là đội đội đội à, đội tạo lập nó đang gom nó đang gom và nó đang set up thôi tuy nhiên những cái thông tin này rất ít nhà nhà đầu tư biết rất ít, rất ít nhà đầu tư mà để ý những thông tin như vậy đúng không? thường thường một nhà đầu tư bình thường người ta chỉ để ý khi mà cổ phiếu đó đã tăng nó bắt đầu tăng giá mạnh rồi còn khi nó đang âm thầm thu gom và chuẩn bị tăng thì không ai biết đấy thì đấy đấy chính là cái cái khác biệt giữa uh, ờ, dựa cái tư duy đầu tư của mình và những nhà đầu tư khác ở trên thị trường này đấy. thì nếu mà anh chị nào muốn uh, về uh, cái room của mình đấy, hoặc là chuyên đặt khoản về cái room của mình thì hãy nhanh tay gọi ngay cho số điện thoại mà nó đang chạy trên màn hình nhé à, liên hệ với mình hoặc là số điện thoại đó cũng là chính là cái số Zalo để chúng ta vào room VIP đó, để chúng ta nhanh tay nắm bắt được những cổ phiếu mà có thể trading ở giai đoạn hiện tại và nắm những cổ phiếu có thể là nắm giữ trong một trong trung hạn sắp tới và cái tỷ, tỷ suất lợi nhận nó sẽ nhân 3 nhân 4 đấy và các bạn các anh chị thấy là ơi thời điểm hiện tại mua một cổ phiếu để gọi là mức sinh lại 10 phần trăm nó đã khó rồi cực kỳ khó những đó, không những gì là những cổ phiếu mà là trong à, đến năm à, cuối năm này nhân 3 nhân 3 nhân 4 lần đấy thì à, anh chị nào muốn biết thì cứ nhanh tay liên hệ với mình nha rồi có số điện thoại đang chạy ở trên màn hình nhá Đấy. Rồi. Thì à, các anh chị thấy là những cái view mà mình nhận thị trường nó chính xác như vậy thì những view cổ phiếu nó cũng cũng cũng nó cũng sẽ rất rất là chính xác. Đúng không ạ? Cái thời điểm hiện tại nếu anh chị nào mà đầu tư theo cái phương pháp Ờ, là cho trường phái mà đơ, nó gọi là nó tăng trưởng tăng trưởng nhưng thứ trường phái đó ở ờ, trong các sách mà các anh chị đặt về như của Mark Winner Vinny hay là William O'Neill thì nó chỉ phù hợp với thị trường gọi là nó uptrend uptrend đấy thì những cổ phiếu đó các anh chị mua thì theo đúng nhưng ở giai đoạn hiện tại hầu hết tất cả cổ phiếu đều đã được gọi trend hết rồi nó đều gọi trend và cái thị là cái cái xu hướng nó đang đi xuống và hầu hết các cổ phiếu đó thì nó đều thuộc vùng cổ phiếu vùng giữa hoặc là vùng dưới vùng giữa vùng dưới đúng không ạ thì lấy đâu ra cổ phiếu vùng trên cho các anh chị mua nữa đúng không và không lại các anh chị đã không lại các anh chị định đợi đến một năm trời trong khi đó hiện tại không phải là thị trường gây gà thị trường hiện tại nó thanh khoản nó thấp nhưng không phải không có cổ phiếu để các anh chị mua mua mua để cho, cho kiếm lời giai đoạn này đấy và ở thời điểm hiện tại các anh chị thấy là các cái nhóm mà nước ngoài ấy, người ta liên tục bán rồng liên tục liên tục bán rồng đấy hôm nay nước ngoài các bạn chị trong 10 phiên hiện tại các anh chị thấy là à, có đến 1 2 3 4 5 6 7 8 phiên là người ta bán rồng rồi người ta bán và bán khối lượng rất là lớn hiện tại như hôm nay thì người ta bán rồng gần 600 tỷ đồng Đấy, đó là sàn Hosea còn sàn HNX thì bán trong gần 20 tỷ đồng à, ờ, 12 tỷ đồng 12 tỷ đồng Đấy. thì đây là một cái điều uh, các anh chị có thể suy nghĩ suy nghĩ Đấy. liệu chúng ta uh, các anh chị trong thời điểm thị trường khó như vậy thì các anh chị có dám đầu tư không Đấy. và mình biết rằng hôm qua hôm qua hôm qua trong rất là nhiều uh, các cái room uh, trên thị trường chứng khoán á, trên các cái room Zalo có rất là nhiều các cái môi giới mà khuyến nghị các anh chị là à, phím các chị mua mua hôm nay mình nghĩ là không nên à, ờ, nhưng mình thì mình ngược lại thì mình nghĩ các chị nên không nên mua không nên phô mua theo đấy à, và người ta nhận định rằng là ngày à, hôm nay có thể khả năng là những cái phiên bùng nổ theo đà hay là hôm qua là một phiên bùng nổ theo đà đấy tuy nhiên mình nói các chị rồi mình mình trong cái video trước video ngày mới có đăng vào sáng nay mình có nói là khả năng cái phiên hôm qua không phải là một phiên bùng nổ theo đà bởi vì rằng bởi vì là bởi vì sao bởi vì cái dòng tiền không có có đúng không ạ thế thanh khoản thị trường nó chỉ có khoảng 10.500 tỷ thì làm sao mà bùng nổ được đấy nó không thể bùng nổ được đúng không ạ mặc dù là có rất là nhiều nhóm ngành tăng nhưng mà chủ yếu là các cái nhóm ngành của Micap, dòng uh, midcap và penny thôi còn các cái cổ phiếu một của um, ờ, uh, vn 30 ấy, thì không thấy rất là ít cổ phiếu trong nó rổ vn 30 mà hôm qua tăng mạnh đấy. thế các chị phải cảnh giác nhất là những cổ phiếu mà dòng bất động sản hiện tại ờ, ngày hôm qua thì hôm qua bất động sản nó đẩy lên nó đẩy lên để nó thoát hàng thôi Đấy, các chị nghĩ bùng nổ theo đà thì mình nghĩ là các chị nên cần xem xét lại cần xem xét lại còn nếu anh chị mà không xem xét được thì hãy vào rom hay vào room của mình rồi thì video này hôm nay á thì mình chỉ nói đến đây thôi Đấy. các anh chị nào à, muốn à, vào rom à, vào rom của mình á thì hãy nhanh chóng gọi cho mình ở trên số có số điện thoại ở trên đó rồi cảm ơn các anh chị nha cảm ơn các anh chị các anh chị xem video này thấy hữu ích thì uh, bấm like subscribe kênh giúp mình cảm ơn mọi người